Xin chào các bạn đã đến với khoa học lập trình phong nền. với này react cơ bản dành cho người mới bắt đầu. Thì bữa nay là buổi 19 thì tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn à, demo về cái phần à, style cho cái thằng react à, Thì ở trong cái buổi này tôi sẽ hướng dẫn các bạn nào demo cái kiểu gọi là inside type. Thì để làm demo cho cái phần này thì tôi sẽ đi hướng dẫn các, các bạn tạo ra một cái đồ Z mới. Thì tôi sẽ vô cái mục terminal này. Rồi tôi sẽ sử dụng cái thằng Jan DA app này đây tôi sẽ sử dụng cái thằng gen DA DA và tôi sẽ tạo ra cái đồ z khai là demo second đồ z đi rồi tôi nhấn enter rồi nó đã init cái đồ z của tôi xong thì bây giờ tôi sẽ đi cd cho cái đồ z của tôi này rồi sau đó tôi sẽ có định dạng tạt để tạt cái đồ z của tôi lên này các bạn nhớ là các bạn phải cd cho cái đồ z của các bạn nha rồi bây giờ tôi sẽ có định dạng tạt để tạt cái đồ z của tôi đây. rồi nó đã tạt cái uh, ờ, project ờ, của tôi lên như vậy và bây giờ chẳng hạn như là cái uh, cái cái ờ, tôi sẽ đi ờ, mở cái đồ z của tôi ra này rồi trong cái file uh, index.js thì nó đang xài cái app carbon run thì trong cái app carbon run thì uh, mấy cái uh, này tôi sẽ xóa đi và bây giờ chẳng hạn như là tôi sẽ có cái thẻ h1 ở đây chẳng hạn như là uh, tôi sẽ có cái tag là demo uh, using inline time in ờ, React.js rồi tôi sẽ click cho say này rồi cái uh, ờ, logo này tôi sẽ bỏ đi cái dòng import cái logo này tôi ngần sải nữa tôi bỏ đi này rồi tôi vô say này rồi ở bên này thì giờ nó chỉ sau đây cái test cho tôi là demo using init in React.js này rồi bây giờ tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn sử dụng cái kiểu ờ, uh, inline style ờ, như sau thì để mà sử dụng uh, cái kiểu inline style thì uh, trong cái thẻ của chúng ta thì tôi tôi sẽ khai báo cái kiểu thêm cái thuộc tính là style và tôi sẽ bằng hai cái dấu ngoặc nhọn như vậy bằng cái kiểu này nhờ cái kiểu object rồi bây giờ tiếp theo thì chẳng hạn như là cái chỗ này cái thẻ H1 này tôi muốn cho nó cái background color chẳng hạn thì tôi sẽ có cái thuộc tính là background color các bạn lưu ý là cái chỗ này thì chúng ta sẽ uh, sử dụng cái kiểu uh, viết code là kiểu ờ, camel cây tức là cái ký tự đầu và cái ký tự thứ hai chúng ta sẽ viết hoa lên như vậy đó rồi chỗ này chẳng hạn như là tôi sẽ cho cái màu của nó là orange chẳng hạn là màu cam chẳng hạn đó thì tôi sẽ có một cái dấu ngoặc uh, đơn và tôi sẽ truyền cho cái giá trị của nó như vậy rồi giờ tôi đi cho say này rồi bây giờ tôi sẽ nên trình duyệt và kiểm tra nó lại này đó thì bây giờ cái test của nó đã có cái màu orange như vậy đó thì cái kiểu uh, Israel style này thì các bạn uh, lưu ý là chúng ta hạn chế sử dụng thì chúng ta sử dụng trong trường hợp mà chẳng hạn như là cái uh, thuộc tính đó cái kiểu style đó nó là một cái kiểu duy nhất xài ở một cái chỗ đó thôi thì chúng ta sẽ sử, sử dụng cái kiểu style này hoặc là trong trường hợp cái giá trị của chúng ta uh, nó nó nó nó cần phải lấy từ một nơi khác ví dụ lấy từ cái API ở backend chẳng hạn thì cái giá trị đó nó phụ thuộc thì chúng ta sẽ cần phải sử dụng cái, cái kiểu inline style này đó thì uh, như vậy hôm nay tôi đã hướng dẫn các bạn làm cái demo về cái kiểu uh, sử dụng cái kiểu inline style ở trong cái thằng uh, ờ, React.js thì tôi xin tạm dừng video hướng dẫn của tôi tại đây hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo